à, hôm nay mình à, chia sẻ đến mọi người là mình à, có à, mua mấy con ếch à, đây là ếch con rồi mình làm chỗ để mình nuôi nha mọi người rồi mời mọi người cùng theo dõi nha mình nuôi ếch nha làm chỗ để nuôi ếch ếch con nè rồi mình thả ra rồi mình đổ ra ha con nha em này rồi sao lại yếu quá lật ngang vậy rồi thì à, mình 50 à, con ếch nha mọi người thì à, hôm nay mình làm chỗ để mình nuôi nó thử đây nó mình được phát triển sao ha nhảy ha mọi người đó ờ, con nha con này yếu quá rồi hai con nó ờ, hơi yếu ha thả ngoài thử coi sao rồi giờ mình à, làm chỗ ha, làm chỗ để mình nuôi nó rồi nó nhảy kìa để mình quay gần lại cho mọi người thấy nha đó đây là ếch con nha à, ếch này à, thì mình mới vừa mua nè con 2 à, ngàn đó để mình nuôi thử như sao ha nào giờ mình cũng chưa nuôi ếch thì mình làm chỗ để mình nuôi thử coi nó có đạt không ha rồi mời mọi người theo dõi nha rồi thì đây là chỗ ờ, mình ờ, nuôi ếch nha mọi người mình ờ, chuẩn bị mình mai một cái miếng ga rồi mình để mình đổ nước vô ha thì ếch ở đây mình chuẩn bị sẵn rồi nè ếch con nè mọi người đó nó trong cái thao ở đây mình có làm chỗ xả nước nha đó mình xả nước cặn ra đây rồi mình à, đổ nước vô ha mọi người mình lấy à, rau muống mình bỏ vô nha đổ nước vô mọi người ơi rồi, đổ nước vô nha đổ nước vô cho nó ngập ở, ở, dưới đó thì nó sâu ha rồi. thêm thùng nữa đi đó ở dưới đó thì nó sâu đó ở trên này thì mình để cho nó cạn lên trên này rồi à, vậy đi rồi mình lấy uh, rau muống rồi bỏ vô nha mọi người rồi giờ mình cắt rau muống nha để mình để cho ếch đỡ nha ít còn nhỏ thì mình cắt ít thôi làm à, chỗ à, nhận tạo cho nó nha đó, nhiêu đây thôi Rồi, mình đi vô mình để vô trong cái chỗ mình nha đó, bỏ trong có nước nè ếch này thì à, mình mua 50 con nha giờ mình đếm thử đủ không Để hai con nè bốn con 14 con 16 con 8 con hai mươi con hai con bốn con

hai con mọi người ơi vừa đủ 50 con luôn mà hao hai con này rồi hết ha đó ngon lành chưa để trước đây cho nó để mình để cái chỗ này cho nó cạn nè trời trời nhảy lên đây luôn nè bùi lên đây luôn tối nay không gạo này là gạo không còn con luôn đó, anh trốn trong cái bụi đó rồi rồi à, đây ớt à, thì à, mình nuôi tạm vậy đây thôi mình gào mấy trên nữa nha chỉ để thôi là nó nhảy ra mình thấy nó bu ra nó nhảy ra tới đây luôn rồi nè nhảy lên trên đó rồi kìa chổi ra được anh ơi ra được đó mình gào lại mới được mình gào phía trên này lại mới được